Tránh ờ, đỡ lại may mắn bán nha Ok Ok anh em và bây giờ chúng ta sẽ giao dịch đồ cho những ông anh ờ, trong bang này mà Đây à, Ở cái bát năm 58 thì tổng lại xếp đồ thì sẽ được những cái món VIP như sau cho anh em xem sâu qua Đầu tiên Đó là một cái ngọc bội 2230 sinh lực nỗ lực ngọc bội này bán chắc cũng được một đến hai kim đó khai có nói một đến hai kim cao lắm là ba kim ngọc bội này làm trong 40 thực sự là bán được giá lắm cao lắm một kim này một kim ở đây là khoảng 70 nghìn này ngọc bội này cũng dài 1 đến 2 kim rồi ngọc bội này thì ngon này ngọc bội này thì sinh lực lực làm 140 thì uh, sinh lực 100 nỗ lực 114 thì bán cũng được lắm từ 5 đến 10 kim này khoảng 300 nghìn cho đến 600 nghìn đó. ở bát này 18 này thì cũng khá được đồ ở cái 18 40 này thì sinh lực lượng khá ok nếu mà bán thì chắc cũng được uh, từ uh, à, 2 kim đổ lên đó 2 kim khoảng 150 Việt Nam đồng nhẫn này cũng vậy nè nhẫn này thì uh, sinh lực lực làm chậm 40 sinh lực 60 và làm nội lực 62 thì cái này thì đạt mốc nè thì nó cũng tầm 5 đến 10 kim là khả nghĩ nó cũng tầm 3 đến 400 3 đến 600 nghìn 5 đến 10 kim tầm giá này tầm đó thôi nè hồi trước thì những vật phẩm trước thì nó mắc ở cái chỗ là tại vì mua một con bot nó tầm 800 cho đến 900 xu một con mà bây giờ thì nó giảm một nửa rồi nè một con bot nó giảm một nửa tiền rồi nên là những vật phẩm ra nó cũng tầm giảm một nửa tiền lại nè đó những vật phẩm nó ra những này cũng giảm một nửa tiền luôn buôn bán hơi hiếm nè rồi ok rồi với một ngọc bội à, may mắn chín đó đặc biệt ở cái bát trên này thì cái ngọc bội may mắn chín này thì anh Long đang nhờ Khải bán giùm thực sự ngọc bội quá nô mộ server luôn đó là không nói cái ngọc bội đồng sắt nha ngọc bội đồng sắt của Khải 25 không nói rồi còn cái này là thực sự là ngọc bội xanh này may mắn chín này mà thực sự quá chất luôn đó rồi anh Long gửi bán giùm ok ngọc bội này bán bèo lắm được 3 triệu nè bèo lắm được 3 triệu ừ rồi ok Rồi à, giao dịch Long ơi Tiếp theo này Nai giao dịch Nai Rồi Nai được mỗi cái nhẫn không Nai được mỗi cái nhẫn Rồi nè không, không ra là Nai, Nai ra chi sai chứ à, Nhẫn kim này cũng được này Nhẫn kim này cũng được Kháng độc 22 Nỗ lực và sinh lực 83 Quá đẹp luôn <coughs> Những này hỏi ông Hải đây đổi đổi qua đổi lại đầu ông Hải không đưa cho em sao Cây uh, ngọc bội 25 à, Nội lượng 120 rồi, nhấn 530 Rồi, nhấn 530 Lúc này thì hóa thua Lúc này 40 thì được, 30 thấp quá Rồi, về bờ đúng một cái nhẫn 540 Sinh lực 147, thông phá 12 và 540 Phục hồi thể lực 9 điểm Nhẫn này thực sự bán cũng từ 5 đến 10 kim Đó Rồi, tiếp theo cái này thì cho quay quay quái này quay quái tạm còn con lồn lấy thời gian chống độc 40 quay quái đó cái thứ hai quay quái luôn chống độc 40 đó này nhẫn 15 20 tầm trung rồi bán được vài trăm xu thì bán à, cái này 20 kháng họ 20 chón sinh lực nội lực cũng ngon ấy cái này mà chúng năm hành của những thằng mà đi vũ khí chứ quên đi bao tay với cái ngọc bội thủy chó kháng họ thì bác cũng được một đến hai kim sinh lực đẹp quá rồi ờ, à, cái này làm chậm 20 cũng vứt rồi không gì hết rồi ok đó tổng bắt 58 thì những vật phẩm như vậy nè đó thực sự là hai món đẹp nhất hai món này đó hai món này đẹp nhất rồi ok rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, đi sang tiếp tục những boss đạo như là boss khác anh em ơi bây giờ là coi boss uh, 27 27 23 23 boss này sắp hết hạn bị quấn này mình đã hết hạn rồi ơi ngày mai hết hạn này rồi sắp hết hạn này rồi ok và anh em xem video à, tổng hộp bách 58 này đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và đừng quên à, cho một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi rồi, cảm ơn em rất nhiều. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em.